chơi gì đây sân đảo chiếc này vào bài mới mà mỗi người bốc lá lấy cái luôn đỡ vậy cứ chia đi xong rồi bọn cùng lật lên đếm vòng đánh số hai lên đầu rồi đánh vậy lâu lắm anh em nghe lạc chào lốt nè thằng này cũng bận quá năm mươi nghìn một lá nhỉ ừ, năm mươi đơn giản thôi mười em trước một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười em trước nhẹ cho cái anh em bộ này này anh này ba sáu vào mặt rồi thôi qua qua anh này qua đi mình anh ba người bài xấu nha bốn sáu chín mười ba chịu rồi nhà dạ, hàng tắt hai thôi đâu bốn năm chịu tới ca chịu rồi năm báo đôi bốn rồi đôi bảy đôi tám báo đôi bảy rồi nhà lá nhà lá lá này không ăn thua lắm nhỉ lấy cái ra này cái là tốt rồi Đây nhà này khó toán lắm Khi trở đi không? Không Đây, 89 chín. vì lá em bớt đi Tôi kích Kích thì chia rồi 6, 7, 8 6, 7, 8 là vòng 90 gì GBK Rồi, anh ấy luôn Cóc 4 Cóc 10 Gì 2 Chịu rồi Đồ 6, hết Ba lại 咖啡。 18 Tới luôn đấy Đôi mười Đôi gì? Chịu rồi, chịu rồi Cốc 4 Cốc 6 này 9 Hả? 2 Thôi Là 90 Thôi 4 là 4 là 32 Thôi năm sáu bảy Thôi 16 áo dạ. đôi quy ừ. hàng chữ bốn tôi gọn này tháo suốt nhỉ bắn đầu bắt đầu tiên chú đánh gì chứ <coughs> cái đầu tiên gì nè? bây giờ bởi vì đóng tiền này 哎，听噪音。 ba phần năm kia kịch không bốn không bảy mười chịu rồi đưa bảy đó đưa chín đưa gì đưa ca rồi chịu rồi đưa em một lần rồi hai bố đi là các hát về đúng nhưng tại là phần hai nên ít người biết đánh lắm ít người họ làm phần hai thì tính là duy nhất thì mở bài chia bài này thì thật thua này mất bên rồi ô xin <coughs> thứ hai hạ bài đúng không ừ thứ hai hạ bài ra người thứ hai chưa dạ. đây muốn được rồi bằng mặt xin lốc mặt lốc hai triệu à hai triệu đây một hai ba bốn đâu một triệu chứ hai nghìn lá mà à ừ sáu trì 10 và ba người thứ hai sao dạ. lủng là bao nhiêu lủng lăm, Nhìn lủng lăm triệu rưỡi rồi, à, không em, lăm là 75 lăm trộn cho bài không kỹ bây giờ mình trong cái biến thứ hai đẹp quá và tứ khác này tứ khác thì cũng ngon ngon ngon tứ nào thì ngon đi hoặc năm bảy nhấp nhở 17 Đôi 10 Đôi gì? Đôi ca Chịu Đôi á Thôi Tám báo Gì? Thôi Thôi Đôi tám Thôi Đôi ca Thôi Hai Thôi Quy Quy chỉ báo À Chỉ rồi Em một lá Quy là 6 3 Không có nhỏ lá Đánh nhầm á Chỉ ơi cái này chỉ cần cái là ngon rồi và cái trắng quá là xong bao nhiêu bàn đồng tiền một bàn đất thu hồi cả luôn với lãi rồi mình thu lại được rồi chưa có lãi lãi năm đôi là hạ vài ừ. đôi hoặc đồng màu 10 đôi 6 này chia đó đôi quy rồi đánh ờ, hỏi <laughs> Chú gì mày đánh cái gì mày thôi Đánh không nào Ba Đánh đâu đi chết hoài rồi ra đôi hai quá người gì này ra thì ờ, nguồn buông đấy là phải ra xin mời Duy đôi ba đôi sáu đôi bảy đôi ca điểm giá nhá hai lá bảy lá này tiếp sau. giờ mà được ván lốc mỗi nhà 20 lá rồi còn gì nữa số về bảy tháng lá số bảy sâu nữa còn thua vậy là thua sâu suốt này lốc của mỗi anh ván nghỉ suốt đi luôn không không phủ được đâu phủ thì mình chỉ phủ bên dưới mình phủ theo cả vòng cung bên dưới thôi chứ phủ lên mái được lên mái mưa nắng nó hỏng ngay thì có mình sẽ mình mình sẽ làm làm theo kiểu vòng cung ở bên dưới ừ, nên là người thôi khi anh có tức đâu anh hôm qua ờ, tin em xong anh đi ngủ luôn mà chiều chiều đấy lên chị có thể chiều anh lên rồi xem chiều anh lên xong rồi xem cái lý ừ, nào anh em làm đánh nhìn tôi thì chỉ có một cách là mình làm theo kiểu mái nhà nhưng mình làm theo ở bên dưới thôi chứ không làm trên nóc nhà ừ, chứ còn ừ. Đi cậu nhé cái nào nữa cả Anh biết thì biết đồng con nên thua gì cứ chỉ có cái gì cả em chia làm cái này gì thấy đi em nào rồi bây giờ mười lăm năm lại cho to lên tí nữa cặp bà Nên việc là hai vào con sáu chín ai cũng đi cay, đi cài này làm là ba lá là đi 45 còn 9 phân 7 phân đến 1 tỷ phân 3 nhé em chín thật cao người bé đoàn kết bé mà mới thành một hướng lại khác bé luôn nhưng nhau cả bên đó thì anh tới em đập em là vậy kìa Điều thế Điều thế Khoảng vào gì Này Kiếp Nhất đấy Thế đấy Về Nhà chính là lẻ con con xin anh cũng lẻ con xin lẻ con một thứ năm thứ năm xin bắt nó to vừa thì có bốn năm lá bắt có chín mười lá hai mươi lá một cái tiền này kết rồi định là không đoàn kết với nhau à, em có cái... mấy anh xin à không đôi bốn anh tưởng là toàn lấy không phải bốn nhờ bốn mươi bảy triệu và chín lá ok chồng có hai bảy triệu có vậy chín lá chắc rồi đuôi ba ngày thế mười bốn này, mười bảy mười tám chịu luôn chịu luôn hả mười sáu còn đôi mà bên nhà đẻ chịu luôn chịu luôn hai hai về đôi hai đôi ba đôi à, bốn đôi rưỡi này ừ. đôi bé nhà không đôi nhà tiền tôi to hơn nuôi tám nuôi trước mình ta kịp à về không đôi này. đôi này có hai vậy là ngon rồi đôi hai như thành một đôi to hơn đôi tám đôi chín đôi mười là anh cũng chết được anh chẳng là tác gì cả đôi ba đôi bốn đôi sáu đỡ với ai đôi ba năm sáu đánh cái gì chiều tối điểm ra thôi đấy ba bốn năm bạn chạy giá tới gì chịu rồi tới quy chịu rồi bốc bảy ca ca chịu luôn đánh đi đôi sáu đôi kề thôi đôi áp chịu hai vào hai thôi ba lá bài bốn năm sáu bảy tám bảy tám chín không ca, đôi ca nữa một cái ngon cái này nhất suất em nhỉ mãi mới được phát một cái đấy anh nói vậy tí để quẳng cả một giây này thì thôi đấy chán luôn có điện đâu về đi rồi phải bạn quán tục mặc tục à

tới kịch 56 79 78 689 di 07 10 bài thật năm sáu tám chín Zika đẹp tiền không ra đồ đâu cái 467 anh ơi chúng một nước 4679 đôi gì rồi rồi á chịu đi được năm đá ba chạy đi tám chín chạy nữa đi của tôi quỳ vào hai thôi ba năm giải lát biệt tám vào quy chịu rồi hai chín đây nè anh bảo hơi xuống biết mà anh gọi là tám chín di quy nó còn không còn kệ ba lẻ mà sau ba năm mới thứ hai đánh cho hồng chết được đánh được năm thì いいかなって Vừa miếng nha 8 Quy 2 3 3 chữ lá này Ừ 3 1 lá này 10 nữa Gì 3 lá 4 lá vừa miếng nhỉ mất ờ, còn vừa miếng chạy trong lá về ngon bốn chín tự nhiên này được cái thì anh muốn dây chạy luôn một đưa rồi mới được hàng đĩa đi số chín mười bốn sáu tám mười hai hai mươi bốn tiếp 你跟。 chiếu Ini? Hai Chiều 17 17 đi 17 8 lắm Cái là một เมื่อยวิธีจะหาเินได้ khuya hai chiếc đôi bảy chiếc vuông vậy không vào được đưa cái chiếc và cái nào bị đụng 86 89 đá bóng 10 thì kinh ngang là có 7 kinh ngang thiếu thiếu thiếu cả hai cây cái đồ này được này để mình lắng nhé đẹp mình biết đi mà tụi anh em tầm một hai mình cua tầm cứ 10 lá 15 lá này 20 lá này nhìn cái cọc nhìn cọc tiền là hiểu đấy không cần nói nhiều nhìn cọc tiền là hiểu nào tên em đây cua sâu sâu ăn nhiều chú này nay anh ăn hết rồi gì đâu Good day.